ở phần kiến thức, cô có nội dung bài như sau. Ở bài, cô có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Với hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm thì nó hợp thành lớp đầu tiên đó là lớp đơn vị. Mà khi đã học với số có 3 chữ số, các con đã được học lớp này rồi. Đó chính là lớp đơn vị. Những hàng lớn hơn gồm có hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn sẽ tạo thành lớp nghìn. Và hôm nay chúng mình sẽ làm quen hai lớp, đó là lớp đơn vị và lớp nghìn. Mỗi lớp chúng mình đều thấy có ba hàng. Ở lớp đơn vị, các con sẽ thấy hàng nhỏ nhất là hàng đơn vị, lớn hơn hàng đơn vị là hàng chục, rồi đến hàng trăm. Ba hàng này tạo thành lớp đơn vị. Ba hàng tiếp theo của lớp nghìn thì hàng nhỏ nhất trong lớp nghìn là hàng nghìn, lớn hơn hàng nghìn là hàng chục nghìn và lớn hơn hàng chục nghìn là hàng trăm nghìn. Ba hàng này chúng lại hợp thành một lớp, đó là lớp nghìn. Chúng mình cùng quan sát. Cô có một bảng sau. Trong bảng này, cô đã phân thành lớp đơn vị và lớp nghìn. Các con cùng quan sát lại lớp đơn vị nhé. Lớp đơn vị của chúng mình có ba hàng. Hàng nhỏ nhất là hàng đơn vị hàng lớn hơn là hàng chục và hàng lớn nhất trong lớp đơn vị đó chính là hàng trăm. Hết lớp đơn vị rồi, chúng mình sẽ sang lớp nghìn. Hàng nhỏ nhất trong lớp nghìn đó là hàng nghìn, lớn hơn hàng nghìn là hàng chục nghìn và lớn hơn hàng chục nghìn là hàng trăm nghìn. Mỗi hàng đứng cạnh nhau, chúng gấp kém nhau 10 lần đấy các con ạ. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt từng số. Ở bài này,